Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay à, tôi xin lại giới thiệu với các bạn một căn nhà nữa tại à, phường à, Hà Trì, Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Ngôi nhà có diện tích là 30m2, xây 4 tầng và hiện đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 350 triệu đồng Đây là phần ngõ của ngôi nhà Ngôi nhà này nằm rất là gần trường cấp 3 Lê Lợi thôi đi chỉ tầm 300m à, là ra đến à, ngay trường cấp 3 đây là dãy nhà của chúng ta và hiện tại là tôi đang đứng ở trước cửa của tầng 1 ngôi nhà đây chúng ta có thể quan sát phần à, tầng 1 đây phía bên trên là mặt tiền của ngôi nhà rất là đẹp giả ban giả đắp cột giả gỗ sơn màu trắng về phần tầng 1 thì được đều được chúng tôi ốp từ đá granite màu đen bên ngoài có một lớp cửa uh, sắt và một lớp cửa bên trong là một lớp cửa nhôm kính và bên này còn có thêm một cái cửa sổ nữa rất là thoáng đây chúng ta đi vào phía cửa của nhà đây, chúng ta có đây. phía bên trong này chính là phòng khách của tầng 1 đây chúng ta quay quan sát lại phần ngõ này cửa này là chúng ta làm cửa kéo nhé các bạn cửa sắt kéo rất là tiện bên trong này chính là phòng à, khách và phòng ăn của ngôi nhà không gian là tôi đang đứng ở chỗ này chính là là không gian của phòng khách đây chúng ta có thể quan sát phòng khách rất là rộng và có thêm một cái cửa sổ để nhìn ra ngõ nên là thoáng bên ngoài này là cửa này còn đây là phần à, tủ bếp này chúng ta có thể quan sát à, tất cả đều được làm từ gỗ thịt hết làm à, chất liệu từ gỗ là gỗ sồi nga về phần mặt bếp này sẽ được làm từ đá đen đá tự nhiên đây chúng ta có thể nhìn thấy đây đây là phần à, chậu rửa thì được làm từ inox ba tư hàng nhập khẩu bên trên này có gạch ốp bếp này trang trí bên này là có tranh trang trí rất là đẹp của phòng khách đây và đặc biệt là ở tầng 1 là có thêm một cái nhà vệ sinh phụ nữa các bạn có thể quan sát nhà vệ sinh phụ này rất là rộng có cả hệ thống à, lavabo này gương bồn cầu đây và bên trong này có hệ thống máy bơm để lên à, test của ngôi nhà và tiếp theo đây chính là phần à, cầu thang về phần cầu thang thì mặt bậc của bậc sẽ được làm từ đá đen cổ trắng đây chúng ta có thể quan sát và phần uh, tay vị thì được làm từ gỗ trò đây chúng ta phải nhìn nhìn từ bên này và tiếp theo đây là chính là thanh trang trí của ừ, cầu thang làm từ gỗ công nghiệp bên trên này có hệ thống trần thạch cao và hệ thống nếp các bạn tiếp theo đây chúng ta sẽ lên à, tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì à, được thiết kế là một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh đặc à, biệt là được thiết kế theo ờ, kiểu là vệ sinh khép kín nên rất là tiện cho chúng ta để sử dụng đây là phòng à, ngủ của tầng 2 đây một cửa sổ rộng này bên ngoài là cửa nhựa lưỡi thép cách âm và bên trong là một cửa lớp à, lớp cửa uh, sắt an toàn bên dưới này có hệ thống lát nền gạch uh, uh, granite 60 x 60 bên trên là có hệ thống ờ, trần thạch cao còn ờ, bên này là chính là hệ thống cửa thông phòng làm từ gỗ lim Nam Phi và tiếp theo đây là nhà vệ sinh của tầng 2 chúng ta có thể quan sát bên này là hệ thống lavabo này gương sen cây kệ để đồ và bồn cầu và xịt bên ngoài này có một cái ô thoáng và chúng ta có thể đi vào bên trong và nhìn quan sát giao thông nhà vệ sinh rất là rộng các bạn nhé và tiếp theo là chúng ta sẽ lên tầng 3 của nhà trên tầng 3 của ngôi nhà thì cũng thiết kế như tầng 2 thôi cũng bao gồm ờ, một à, phòng ngủ một nhà vệ sinh như bên trên này sẽ là nhà vệ sinh à, bên ngoài các bạn nhé ngoài hành lang này không phải nhà vệ sinh khép kín đây chúng ta quan sát đây là phần hành lang đây đây là cầu thang này bên này là nhà vệ sinh cũng bao gồm các thiết bị như vậy gạch à, nắp nền này gạch ốp để chỉ rất đẹp trên là đèn gương và hệ thống lavabo tiếp theo là bên này là phòng ngủ của tầng 2 à tầng 3 chúng ta còn ra trên tầng 3 này thì uh, cái à, phần cửa sổ thì được chia làm uh, hai cửa như dưới tầng 2 thì là một cửa rộng trên này hai cửa cũng bao gồm hai lớp như vậy bên trên này là hệ thống chân này cao đây chúng ta có thể quan sát lưới là gạch nan đèn rất là đẹp và đây bên này là cửa hệ thống cửa và tiếp theo là chúng ta sẽ lên tầng 4 à, của ngôi nhà tầng 4 của ngôi nhà thì à, sẽ chia làm phòng à, ngủ phòng thờ và sân phơi sân phơi rộng đây là phần à, không gian của sân phơi đây bên trên này và một ột láng bên ngoài xung quanh thì dân cư rất là đông ngôi nhà nằm ngay sát à, trung tâm của quận hà đông thôi rất tiện đây là phần à, phòng ngủ tiếp của tầng 4 chúng ta có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ ở đây đây là không gian trên tầng 4 và bên này là có thêm một cái cầu thang lên à, làm gian thờ nhỏ nhỏ đây đây như chúng tôi đang thiết kế thì gian này chính là gian thờ nhỏ còn bên này là săn à, ngủ tầng 4 còn nếu mà nhà bác nào thích gian à, thờ rộng thì chúng ta có thể làm bên trong này à, tôi xin nhắc lại một lần nữa về thông tin của ngôi nhà các bạn nhé hiện tại là ngôi nhà này có diện tích là 30 mét vuông xây 4 ờ, tầng và gồm có 3 phòng ngủ một phòng khách một phòng thờ ngôi nhà nằm ở ngay vị trí phường Hà Cầu Hà Trì quận Hà Đông ờ, đang được chào bán với giá là 2 tỷ 350 triệu đồng giá có thương lượng và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng ngoài ra khu vực ờ, này chúng tôi còn có một vài vị trí khác nữa nếu mà các bạn có nhu cầu ờ, mua có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại trên video hoặc ờ, đăng ký kênh để được nhận các video khác thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại